mà lắm môi mà thế mấy chiều sầu chiều sầu lời chứ đôi lời cái con chim phun tình chim chết bật

lòng thân là thân con đèn em biết mây lòng mấy lần tờ chứ chăng tờ em chắc cứ ở đâu tình nào đâu trong đục bên mà trời trong đục nghi ai ơi mà chờ về thân hạ cơ mân cơn biết ngừng ngờ ngừng ngờ

tự nhớ hết ra đấy giờ mà có hát là cô